Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Ngô thì nhậm phường 4, diện tích 66m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường xe máy rộng, ô tô cách nhà 30m, kết cấu, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, cây xăng, trường học, tiện ích đầy đủ, giá 4,1 tỷ đồng. Đất nguyên tử lực phường 8, diện tích 103m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Nam, đường ô tô, mua bán vi bằng, cọc 200 triệu, hỗ trợ ra sổ sau 4 tháng. Cách Hồ Xuân Hương 2 km, đất bằng phẳng, giá 1,2 tỷ đồng. Đất Ngô Thị Sĩ phường 4, diện tích 75m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông, đường ô tô, đã có móng nhà sẵn, cách trung tâm 1,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 1,4 tỷ đồng. Đất Măng Linh phường 7 Đà Lạt, diện tích 210m2, 15 x 14m, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 8 km, cách điểm nghe nhạc mây 150m, gần khu biệt thự của Lý Nhã Kỳ và nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, giá 5,8 tỷ đồng.